Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá này nhé anh em. Thì uh, trong video ngày hôm nay Tiến cũng đã lên cho anh em được hai cái trận đấu rồi. Đó, trong ngày hôm nay Tiến đã lên cho anh em hai xong cái trận đấu để anh em tham khảo và số kèo. Đầu tiên là cái trận khai mạc vào lúc 10 giờ tối tại uh, vòng loại Euro à, năm nay. Đó chính là cái trận đấu giữa Kazakhstan cùng với Slovenia. Thứ hai là cái trận đấu uh, trận đấu kinh điển giữa Ý với Anh vào lúc uh, uh, rạng sáng ngày 24 tháng 3 lúc 2 giờ 45 đấy thì tiếp theo trong video này tiến sẽ lên video cũng như phân tích và nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu giữa ờ, bồ đầu nha với lia tencent đấy thì cái trận đấu này là thuộc bảng g nha anh em đó anh em nhìn qua cái bảng đấu thì có thể thấy bồ đầu nha chính là cái uh, ứng cử viên đầu bảng cho cái bảng đấu này đó và trước khi mà nói về cặp đấu này cũng như đưa ra cái tỷ lệ kèo thì anh em hãy cùng tiến uh, xem qua về cái đội hình ra xăng ủa xin lỗi anh em về cái đội hình mà được triệu tập của hai đội nhé Đầu tiên thì anh em có thể uh, nhìn vào cái đội hình được triệu tập của Bồ Đào Đây thì có Ronaldo này, Jens Phillips của Chelsea này, Jota của Liverpool này. Đấy rồi Ramos Benfica này. Ở tiền vệ có Bruno Fernandes này, rồi Leao của Silva, rồi cùng nó có Vitinha của PSG này. Đấy thì rất rất là nhiều sao trong cái đội hình của Bồ Đào Nha anh em. Đó, ở hậu vệ thì có Cancelo của mấy em này, rồi Diaz Man City cùng với đó là Dalot này. Đó. Còn hậu à, ở ở thủ môn thì có uh, Ờ, Diro Costa còn đó vô sao cùng với uh, ờ, Basicio đấy thì cái đội hình nói chung là rất nhiều sao của Bồ Đào Nha nha anh em còn về uh, đội khách về đội khách Liechtenstein thì uh, ở cái quốc gia này <clears throat> anh em có thấy gần như uh, về cái hàng tiền đạo này tiền vệ rồi hậu vệ thủ môn thì gần như là các cầu thủ ở cái quốc gia này uh, đều gần như là vô danh nha anh em và đều thi ở những cái câu lạc bộ uh, à, không có tiếng nói không có nổi tiếng anh em và cũng không có nhiều thông tin về các cái câu lạc bộ này đấy à, nên tiến sẽ bỏ qua về cái phần triệu tập của cái đội bóng này nhé anh em đó thì à, quay lại với cái cái cặp đấu này thì trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về à, cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra nhưng khi mà xem tỷ lệ kèo anh em có thấy này à, hoàng bộ đồng nha được fifa xếp là ở thứ 9 quốc tế quốc gia quốc à, toàn thế giới hiện tại đấy còn cái thằng uh, Tencent thì FIFA ship ở hạng là 198 thế giới hiện tại đấy à, cách biệt nhau à, một trời một vực luôn nha anh em khá là xa đó còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra ở trong cái cuộc đối đầu này đây thì hiện tại hiện tại tiếng nhận định cho anh em là cũng như lên kèo phân tích cho anh em cái trận đấu này phải nói khá là sớm luôn đó để cho nó cắn được cái đề xuất từ youtube thì anh em mới có thể tìm được cái video nhận định của tiếng về cái cặp đấu này để anh em tham khảo đó thì hiện tại chỉ có được hai cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra thôi thì trước tiên là mã kèo Bồ Đào Nha chấp năm hòa cả chặn trước cái thằng Leon Liechtenstein này thứ hai là cái mã kèo tài xỉu là 5.5 cả chặn đó thì hiện tại trận đấu này khá là sớm nên chỉ có hai mã kèo này tiến cho anh em tham khảo trước nha đó thì ờ, vào ngày 23 chắc chắn là vào ngày 23 sáng hoặc trưa ngày 23 thì sẽ có rất là nhiều mã kèo cho anh em kèo chấp kèo tài xỉu thì chắc cũng có hơn cái chục mã đấy anh em rất là nhiều luôn à, và tiếng dự đoán là trận đấu này vào cái thời điểm mà tiếng vừa mới nói chắc sẽ có thêm những cái mã kèo chấp như là 5.25 hay là 5.5 thậm chí là có 5.75 này rồi năm rồi chấp 6 hòa luôn đấy vì cái trình độ chênh lệch giữa hai đội này phải nói là quá lớn đó à, cùng với đó chắc chắn là sẽ có thêm những mã mà kèo gốc kèo thẻ rồi rất là nhiều mã kèo rất là nhiều mã kèo vào cái thời điểm đó thì hiện tại với hai mã kèo mà có được thì tiến sẽ cũng như là phân tích nhận định và đưa lên trước mã kèo cho anh em tham khảo nhé đó còn cái mã kèo chuẩn hơn thì trước ờ, giờ bóng lăn tầm một tiếng hoặc là nửa tiếng thì trước ờ, giờ bóng lăn khi mà có được cái thông tin chính thức về hai đội cũng như là đội hình ra sân chính thức nè rồi cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào dự bị rồi à, khi mà bộ đội nha gặp cái thằng này khá là yếu có tung ra cái đội hình mạnh nhất không hay là tung ra cái đội hình hai đội hình dự bị thôi để cho à, những cầu thủ trụ cột à, phải đá chặn sau đấy thì nói chung trước giờ bóng lăn tầm một tiếng hoặc nửa tiếng lúc đó tiếng sẽ lên những cái mã kèo chuẩn hơn cho anh em đúng không anh em à, có khi là hòn bồ đào nha gặp này chấp năm hòa nếu tung ra đội hình chính thì với cái việc mà thắng cách biệt năm trái thì quá dễ dàng đó nhưng nhưng mà nếu như bồ đào nha ai biết được là gặp thằng này quá yếu rồi nó tung ra đội cái đội hình mà mà chỉ toàn là dự bị thôi rồi sao đúng không anh em chỉ thắng với cách biệt ờ, một hai bàn hai ba bàn thôi rồi sao đấy nói chung muốn được có mặt kèo chính xác nhất thì trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng lúc đó tiếng sẽ sôi thật là kỹ và đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo thì lúc đó cái tỷ thắng chắc chắn nó sẽ cao hơn rất là nhiều còn hiện tại chỉ là mã kèo mà để anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé còn cái việc mà tiến đẩy mã kèo chuẩn lên trên nhóm trước giờ bóng lăn nửa tiếng đến một tiếng ấy thì thì à, anh em nào mà muốn cùng đồng hành với tiến cũng như là đang thu tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn đi với tiến ở ở cái vòng loại euro này đó và đi ở những trận đấu uh, tiếp theo cùng với tiến thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái zalo uh, tiến đẩy phía dưới góc màn hình ở video này đây số Zalo 0963 731 346 còn Telegram là kèo bóng cao tiếng thì nếu mà anh em muốn vào nhóm của Tiến thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua hai cái nền tảng này đấy nhưng nhưng nhóm của Tiến nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí không có thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết không thu một đồng phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhé nhưng cái điều kiện vào nhóm thì phải có hai cái điều kiện mới vào được cái nhóm của tiến trước tiên là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là từ một củ đến hai củ trở lên đó còn vài trăm thì tốt nhất anh em đừng có liên hệ cho tiến mà hãy để cái số vốn anh em uống cà phê ăn uống gì đi anh em nhớ nha chơi banh bóng thì ít nhất anh em phải có một hai củ trở lên đó cái số đó thì nó khá là nhỏ luôn khi mà anh em chơi về à, bánh bóng nhưng tiến vẫn cố gắng giúp đỡ cho những anh em đó đấy anh em nhớ nha thứ nhất có số vốn tối thiểu từ 1 đến 2 củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến thì để chơi cùng trang với tiến thì tiến mới có thể kiểm soát được các cái mã kèo nó lên xuống như thế nào đó nó biến động ra sao rồi giữa chặn nó có gì thay đổi này nọ cái kiểu thì lúc đó tiến sẽ trực tiếp đẩy lên nhóm cho anh em theo chứ anh em không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò để làm gì hết đúng không anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò vừa mắc like mắc cỏ nè lại không vào được cái nhiều cái mã kèo như là trên trang mà tiến đưa cho anh em nữa đấy ví dụ như cái mã kèo bồ đào nha chấp năm hòa trên trang chỉ ăn có cái mức là bỏ một ăn 0.78 thôi ăn rất là thấp rồi đấy nhưng mà nếu anh em chơi bên ngoài với cái mã kèo này thì nó còn thậm chí là ăn thấp hơn nữa đó nếu mà với mã kèo năm hòa này bên ngoài chắc chắn thằng thồng cái nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 6 hay là ăn 65 thôi đấy rất là thấp luôn nó sẽ cắn một khúc like từ anh em nếu như mà anh em thắng đúng không mà anh em thua thì chính anh em là người mất tiền thôi mất vốn thôi thì tụi nó cũng chả mất mát cái gì hết đó anh em chơi như vậy thì làm gì chơi như vậy là chơi ngu đúng không đó tiếng mình có sai hay nói gì mà mà xúc phạm anh em thì cho tiếng xin lỗi nhá thì tiếng chỉ muốn nói lên những gì mà mà để cho anh em hiểu kiểu như là rút kinh nghiệm thôi đúng không anh em chơi qua thầu qua cò chắc cũng hiểu rõ mà đấy tốt nhất là nên né tụi nó ra đi đó muốn gỡ gạt đang thua tha sao bờ muốn gỡ muốn đi cùng tiếng ở chặng đường dài thì cứ liên hệ với tiếng chỉ cần đủ hai điều kiện tiếng nói thôi đó hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm chơi banh bóng nè và hoặc là chưa tìm được cái trang uy tín để chơi đó có kinh nghiệm nhưng mà vẫn phải chơi bên ngoài chưa tìm được cái trang muốn chơi trên trang nhưng mà chưa tìm được cái đó thì cứ liên hệ cho tiến luôn tiến cũng sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất được cho anh em hoàn toàn là miễn phí anh em chơi trang hay là vào nhóm của tiến là không tốn một cái đồng phí nào hết ăn cũng không mắc like mắc phí gì luôn đấy chỉ cần đủ hai cái điều kiện có bốn một hai cũ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng có tài khoản ngân hàng phải có xài cái internet banking chuyển khoản online đó anh em đó thì anh em có thể tạo được một cái trang để chơi để tự chơi ăn thua cũng chả ai biết luôn ok cho anh em thì trước tiên đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn trong cái cuộc đối đầu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua sơ về cái ờ, phong độ của hai đội thì cái trình độ hiện tại anh em có thấy là trên lệch đến gần 200 ờ, bậc trên bảng xếp hạng thì chắc chắn không có gì nhiều để nói về hai đội này đúng không cái trình độ phải nói là quá chênh lệch luôn thì tiến sẽ nói sơ qua về cái phong độ này anh em có thấy ở vòng loại ở ở cái world cup uh, vừa rồi thì uh, ở uh, world cup vừa rồi thì anh em thấy này bồ đào nha đã có được 3 chiến thắng và hai trận hòa trong uh, 5 trận đấu gần nhất tại world cup đó thì riêng cái trận đấu thua 2-1 về trước Hàn Quốc thì Bồ Đào Nha phải nói là thi đấu rất là tốt nhưng đáng tiếc là Hàn Quốc đã thi đấu với một cái cái đội hình rất là kiên cường cũng như là thủ môn của Hàn Quốc bắt ở trận này quá hay đấy Bồ Đào Nha phải đành ngậm ngùi thua 1-2 trước cái đội tuyển Hàn Quốc nhưng mà đây không có ảnh hưởng gì hết anh em cái trận đấu này chỉ là ở vòng ờ, ở vòng bảng thôi đấy và đáng tiếc nhất là thằng Bồ Đào Nha đã bị uh, ờ, uh, ờ, Maroc uh, lội khỏi uh, cái giải đấu này tại cái vòng uh, uh, tứ kết nha anh em đấy rất là đáng tiếc luôn thì uh, với một cái phong độ khá là tốt chỉ là hơi đen cho Bồ Đào Nha thôi đấy còn về cái thằng đội khách lễ tên sen thì anh em thấy này đội bóng này xếp ở thứ hạng 198 ở FIFA và có một cái phong độ cực kỳ tệ luôn đó toàn thua 10 trận gần nhất trước mỗi đối thủ không có một trận thắng nào hết đó thì chỉ nhìn sơ qua về cái phong độ hiện tại thôi thì có thể thấy là là anh em chắc chắn anh em sẽ đổ về thằng Bồ Đào Nha rất là nhiều nhưng uh, nói chung thì ở video này Tiến cũng không có nói nhiều về hai cái đội bóng này vì cái trình độ và cũng như cái phong độ nó chênh lệch với nhau rất là lớn đấy nhưng để mà anh em nhưng với mã kèo này để mà anh em có thể chọn cái thằng Bồ đầu Nha có thể chọn Bồ Đào Nha với mức chấp là 5 hòa thì chắc chắn anh em phải biết được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là có cầu thủ nào đó lúc đó thì thì nó mới ok được đúng anh em chứ anh em chơi mà mà vào cái mã kèo Bồ Đào Nha chấp đi nhưng lỡ mà mà nó thấy này yếu quá nó tung ra cái đội hình dự bị đội hình yếu đội hình hai chỉ thắng cách biệt thôi và dưỡng sức cho những thằng đá chính thì thì chắc chắn là sẽ ăn không tới năm bàn đúng anh em đấy tốt nhất là anh em cứ đợi uh, uh, trước giờ bốn lần có đội hình chính thức lúc đó tiến sẽ lên kèo đó rồi anh em vào nhóm đi lúc đó tiếng lên kèo rồi anh em chỉ việc à, theo tiếng vào thôi sẽ kiếm cơm gạo với cái tỷ thắng nó cao hơn đấy còn hiện tại với cái mã kèo này thì tiếng vẫn à, ưu tiên lựa chọn là cái thằng bồ đào nha với mức chấp là năm hòa cả chặn đấy vì cái sự chênh lệch nó quá lớn và và anh em nhớ nhé đây chỉ là tham khảo thôi tham khảo thôi nha anh em đó nếu mà anh em thấy mà mà tiếng nhận định uh, à, hợp ý trùng máu bên em thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy còn tiến xin nhắc lại một lần nữa tiến nhận định trận đấu này rất là sớm nên chỉ ở mức tham khảo thôi đó còn những trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức tiến nếu mà có gì thay đổi tiến sẽ lập tức thông báo lên nhóm cho anh em theo lúc đó mã kèo sẽ chuẩn hơn ok cho anh em đấy thì ờ, video này tiến ờ, cũng sẽ kết thúc tại đây nhé anh em đó thì nếu mà anh em yêu quý tính yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là